nếu như bây giờ mình không có tiền thì mình có thể đi mượn đồ được mà ừ hợp lý ha từ từ bây giờ mình sẽ qua bên nhà của mọi người để mình mượn ở người thì mình mượn cái bàn người mình mượn cái ghế người mình mượn cái tivi là đủ thôi chứ có gì đâu mà để xem coi nhà cái đó nè thôi nhà cái đó không có gì đâu nhà mít dịch trời ông dịch mấy năm rồi ông không vào minecraft là còn lâu mới có mới có đồ từ từ để mình xem coi nhà si mày tàn mấy đồ con gái mà không thèm qua đâu ờ, có nhà uh, nhà của siro ừ ha bạn ha mình quên mất siro cũng có đồ nhiều nữa bạn từ từ để mình qua bên nhà siro mình xin ít đồ coi để qua xem thử nào ờ ôi cái gì mà bàn ghế mà ổng có một lần mấy chục cái ghế mấy trăm cái ghế rồi trời xịn dưới ta còn ở bên này trời tủ lạnh các kiểu trời xin nhẹ cái tủ lạnh đem về nè đó trời u có mấy chai chai nước đem về luôn đây trời cái bàn pizza trời mình hơi bị thích chơi trò này luôn đem về nhà rồi ui có con mô hình siro nằm ở Ê. cái gì đây ô, khoan từ hình <laughs> hình như cái cái cái cái này là là là siro thiệt mà ơi đâu ơi đâu ơi đâu ơi anh bị cái gì đâu trời, trời ơi mấy bạn ơi rô rô rô bị cái gì mà rô nằm ở đây cái cái cái cái cái mặt của rô xanh lẹ luôn vậy rô ơi tỉnh dậy đi anh anh bị cái gì sao anh nằm đây vậy mọi mọi người siro không cỡ ông làm gì vậy đầu như siro không cho ơi trời ơi mọi người bây giờ chúng ta phải đi rà soát cái trường này thôi chắc chắn là không cần cái trong cái trường này thôi đất quá mà trời ơi chị sẽ ở ngoài này chị à, bắn cung ra không cần mà đi ra cái này chị tôi không cần ra đây nha luôn bây giờ mình phải bắt phong cận bây giờ đem về cho team mình xử dù lúc bắt vào tù luôn tại cái tội đó không ngờ ông ấy cái gì mà bắt vô tù vậy tôi đâu có làm gì đâu tính ra mấy bạn làm chứng siro á xong tôi vô tình tôi phát hiện ra siro nằm nó ngất xỉu chứ phải tội tôi đâu không xong rồi bây giờ mọi người đang ở ngoài đó mà mình mình đi ra ngoài thế nào cũng sẽ bị phát hiện nha mà coi à, bây giờ à đúng rồi mình mình phải hóa trang đúng rồi mình phải hóa trang thành một một nhân vật nào đó xong mình trốn mới được từ từ để kiếm coi ở trong cái bộ hóa trang của mình để xem thử nha À, đây rồi, đây rồi Mình có một cái bộ hất ghi em bé nữa bạn Mình sẽ mặc cái bộ đồ này để đi ra ngoài đánh lạc hướng mọi người Ok, ok <laughs> à, à à, tôi cái chỗ này cũng không có đâu mọi à, dạ em em chào mấy anh chị em là Huggy em bé ủa mà sao có Huggy em bé ở đây vậy ở đấy dạ anh em em em Huggy mà dạ, em bé dạ. Huggy em có thấy cái anh phong cận cái anh mà màu xanh dương đậm đậm không em à dạ anh à, dạ dạ có em thấy anh anh anh chạy trong đây nè mấy anh chị trong đây đâu mà không phát hiện ra trời mừng quá thôi rồi bây giờ mình phải mình phải chạy trốn tiếp thôi ờ, bây giờ kiếm chỗ nào trốn bây giờ trời ơi khổ quá À, <laughs> mình phải chạy trốn nhanh thôi bạn ơi <laughs> mọi người không ai chịu tin mình hết trơn á bây giờ bây giờ trốn ở đâu nữa đây trời bây giờ mình mà ra khỏi làng á nha là thế nào á là mọi người cũng sẽ đuổi mình luôn không cho mình gọi là giải thích đâu bây giờ mình phải tìm cách mình trốn ở trong làng để mình còn tìm ra ai mới là người đã sát hại siro để còn minh oan cho mình nữa chứ ờ à, ở đây có có có có có nhà của sim nè từ từ để mình chui nhà sim mình trốn ôi đóng đóng đóng cửa lại ờ, mình mình mình. con người kìa người ơi Hồi sáng giờ không có một cái thông tin hay dấu tích gì hết trơn hết á Hoài, ừ. cay quá Mọi, Tôi thấy mọi người, tôi thấy một ý kiến này nó hay luôn Hình như tụi mình đi chung như này khó kiếm lắm luôn á Tại Phong tận chạy nhanh lắm Trời ơi ra đi Ê, bây giờ là mỗi người một hướng nha Em sẽ hướng cái bên nào, đi thôi Ok Thôi rồi, bây giờ em sẽ đi hướng này Chắc chắn ổng đi quanh đây thôi Thôi em đi trước nha Trời ơi, mọi người bây giờ ai cũng tìm mình hết Thủy Thiệu nha, Thủy Thiệu nha Tính ra nãy giờ mình không thấy phòng cừng quanh đây Chả biết kiếm ở đâu cả Ủa, nhà mình nè Thôi vô nhà tìm cũng được à, Chết rồi, xin, okay. xin vào nhà, xin vào nhà à, Núp, núp, núp Ôi, ông cậu, có trốn vào đây không? Hả? Ê, chết rồi bạn ơi Mặc dù là Simi là con gái Nhưng mà Simi đang cầm nguyên cái kiếm kim cương luôn Mình mà thò đầu nghĩ suy nghĩ có cách nào không có cách nào à đúng rồi mình có ý này simi sợ nhất là con dán hay quá hôm nay mình mang rất là nhiều đồ cosplay được rồi bây giờ mình sẽ cosplay thành con dán à, ok ba hai một bum siêu hay à <laughs> ok bạn ơi bây giờ mình đã biến thành con dán siêu to khổng lồ rồi nè nhưng mà con dán này nhìn cái mặt của nó hơi kỳ kỳ các bạn ạ sao, cái mặt của nó nhìn anime quá vậy sao nhìn cute quá vậy Vậy kiểu này là sim có sợ không ta ờ, ờ chắc là chắc chắc chắc là sim sợ ấy tôi, tôi nhìn con dán này tôi còn thấy sợ nữa bạn mấy bạn có thấy sợ không chứ tôi tôi thấy bị sợ luôn nha ok chuẩn bị nè một hai ba <laughs> đứng lại cho ta đứng lại cho ta cho cắn một cái đi cho tao cắn một cái đi mày mày quá bạn ơi sim sim mới sợ sim mới chạy đây ôi trời ơi sao mà hôm nay cái video này tôi chỉ tính là trang trí nhà cho bạn xem thôi ai về đâu lại bị mọi người đuổi thế này bây giờ simmy đã bị mình gọi là chị ta làm cho hoảng sợ chạy trốn rồi bây giờ mình mình mình mình, mình phải tìm thêm một chỗ nữa mình trốn à, ra minh hao ra minh hao mình phải vô ra minh hao để mình trốn các bạn ơi à, sợ quá trời ơi Trời ơi bạn ơi, mệt quá Bây giờ á, mình đã leo lên trên sân thượng của Ramen House của Hero Team rồi bạn ơi Mình đang ở trên sân thượng cho nên mình nghĩ rằng là sẽ không ai nghĩ mình trốn trên đây đâu Ê, mà khoan nè, từ từ Ở đâu có người họ leo trên đây rồi họ phát hiện mình ở trên đây rồi sao ta Không có được Mình á, mình phải tìm cái cách nào đó để mình phải có chỗ để mình trốn thoát nữa Chứ không thôi bị phát hiện á là mình sẽ bị bắt liền Ai, Có cách nào để mình có thể thoát khỏi cái Ramen House này nhanh ngay lập tức không ta Ai, Nếu như mà lỡ bị phát hiện À, đúng rồi mình có cách rồi bạn ơi <laughs> bây giờ á mình sẽ đặt TNT đầy ở trên cái cái cái cái sân thượng của Garmin House luôn và sau đó nếu như ai mà lên trên đây phát hiện ra mình thì mình sẽ kích hoạt cho nổ TNT banh luôn cả cái Garmin House ok vậy là mình có thể trốn được à, <laughs> nhưng mà khoan từ nếu mà mình làm vậy á thì mình sẽ bị thêm cái tội nữa là phá hủy Garmin House vậy có bị nặng hơn ấy mà khoan cái tội đó Garmin House có thể xây lại nhưng mà người đã sát hại Siro á không phải là mình mình không thể nào để cho mọi người nghĩ là mình được mình lúc nào cũng là anh em tốt mà đúng không ok thôi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị nhá bạn nha Ok, bắt đầu đi lắp TNT bên này đi. Five minutes later. Hey, rồi ok bạn ơi, mình đã lắp những cái quả TNT ẩn ở bên dưới sàn nhà của sân thượng rồi. Và ở trên tay của mình như bạn đang thấy đó chính là một cái điện thoại nha bạn nha. Thì cái điện thoại này của mình có thể kích hoạt để làm cho nổ TNT được. Bây giờ mình sẽ ở trên đây để phòng ngừa coi lỡ mà bị ai phát hiện mình sẽ kích hoạt TNT nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không ai phát hiện mình trên đây đâu. Hey, à, à, à, à, à. à. Người anh em mà Bạn nghĩ rằng là bạn trốn ở đây sẽ không ai phát hiện được sao? tao phụng cận Ê, cây cây đồn à, mình mình đã trốn bên sân thượng rồi tại sao bạn có thể phát hiện ra mình được chứ mình là thám tử mà làm sao mình không thể kiếm ra được bạn hả à? bây giờ tốt nhất là bạn theo mình xuống dưới sau đó là giải trình với lại là mấy chú công an bên dưới đi mọi chuyện xấu của bạn làm sẽ được giảm nhẹ nè nè mình nói bạn nghe nè cay bạn phải tin mình chứ từ trước đến giờ á bọn mình đã là anh em tốt với nhau không cần siro mr dịch và kairon chúng ta đều là anh em với nhau làm sao mình có thể phản bội mình hãm hại siro được chứ à, nếu mà bạn không phản bội làm sao mà bạn cứ trốn mà tại vì á nếu bây giờ mình đứng yên một chỗ thế nào mọi người cũng bắt mình thì mình phải chạy thôi bạn hiểu không được nếu mà bây giờ nó nói tới mức này rồi bạn còn như vậy thì À, cái gì vậy chịu quả đi ê ê đừng đừng bình tĩnh bình tĩnh thôi thôi được rồi thôi được rồi được rồi <laughs> cay à mình nói bạn nghe nè mình đã giải thích hết mức như thế rồi mà bạn vẫn không chịu tin mình bạn vẫn nghĩ mình là thủ phạm <laughs> nếu như vậy đừng trách mình <laughs> Xin chia buồn cùng với bạn Cái sân thượng này á Mình đã lắp rất là nhiều TNT ở trên đây rồi Và chỉ cần mình kích hoạt nó một phát thôi Thì nguyên cái ga mình hao này sẽ nổ tung Mắc cười quá Trời ơi trời ơi mắc cười quá bạn ơi Mắc cười hả Bạn đó <laughs> <laughs> mình bạn thách mình, sao được bạn nghĩ rằng là nếu như mình kích hoạt TNT á, thì mình sẽ không trốn được đúng không nhưng mà khoan bạn sai rồi hãy nhìn đây mình đã có một ừ. cái cánh ở trên lưng và xin chào và hẹn gặp lại ơi chạy thôi Quay. Gì vậy? Đầu tư vậy? Đầu tư có cánh luôn á Đúng vậy còn bây giờ thì mình sẽ kích hoạt TNT để nổ ra mình à, đây Không cần, bạn làm gì vậy? Đưa lại coi, đưa lại Ủa, gì vậy? Ê, bơm nổ hả? No, ai à Oh my god Hình như là nổ hơi to bạn ơi Rồi xong cây đó rơi dưới luôn rồi Trời ơi hình như là mình hơi quá tay làm cho nó nổ hơi to bạn ạ à. Nhưng mà thôi không sao Simmy nè, Kairon đã bị mình hạ gục rồi Bây giờ chỉ còn có ca vui và Sammy thôi Bây giờ phải tìm cách nào giờ ta à, bây giờ mình bây giờ mình phải suy nghĩ cách nào đó Mình thoát khỏi hai hai cái người này mới được Hây Hây Hây Trời ơi, không biết ông Phong cận đang đâu ta đừng tưởng ông trốn mà ông qua mắt được tôi nha trời ơi không ngờ ông dám hãm hại siro luôn á tôi kỳ này tôi bắt được ông về đó tống ông cho tù đó chắc chắn ông đi quanh đây thôi phạm cận tí gì ông đâu rồi hả đây tôi nói con phạm cận tí Ai, trời ơi mấy bạn ơi bà Sammy bà vẫn đang đi kiếm mình nè tính ra Sammy là cái người cái người mà mình tin tưởng nhất luôn luôn ở bên cạnh vậy mà cuối cùng Sammy cũng nghĩ mình chính là người đã hãm hại Sido Ai, trời ơi hôm nay là cái ngày gì vậy trời Ai, chẳng lẽ bây giờ tôi sẽ phải xây một cái bẫy để gọi là ngăn chặn Sam lại sao chứ bây giờ tôi mà không xây bẫy thế nào Sammy cũng bắt tôi à <laughs> trời ơi bây giờ sao đây trời Thôi không được rồi mình mình phải làm thôi Ai, được rồi mình phải xây cái bẫy tiếp theo mới được ok đóng cửa lại nè hey, nếu như bây giờ bà sam bà vô nhà Kairon thì bà sẽ phát hiện ra mình đang ở trong nhà của Kairon nếu đã như vậy thì à, mình có một cái bẫy như thế này ok ở chỗ này mình đang chuẩn bị một cái đồng hồ để giúp mình có thể ngưng động thời gian các bạn ơi các bạn biết ngưng động thời gian là như thế nào không đây là như thế này nè khi mà mình bấm ngưng động thời gian á thì cái mũi tên của mình bắn ra nó sẽ được giữ ở trên gọi là phía ờ, gì ta không khí phía phía phía phía trên không khí như thế này nè bạn đó sau đó mình bấm nút cái thì nó sẽ bắn đó bạn thấy ghê không bây giờ mình chỉ cần trang bị thật là nhiều mũi tên chỉ về phía cái cửa thì bà sam hãy vô trong cái cửa mình chỉ cần nhấn nút cái thôi bà sẽ bị những mũi tên này bắn trúng hey, chỉ còn cái cách này thôi xin lỗi sam nhiều nha hey, ok được rồi bây giờ mình sẽ ngưng động thời gian nè sau mình sẽ bắn những mũi tên này nhá bạn nha ok bắn nè bắn nè bắn nhiều nhiều vô bạn ạ à. ok bắn ui bắn nè <sighs> Trời ơi mệt quá bạn ơi Cuối cùng thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi Ở bên đây có rất là nhiều mũi tên chỉ ở bên này Bên này cũng vậy Ở phía trên trần nhà cũng có rất là nhiều nữa nè bạn thấy không Đó Rồi mình sẽ để như thế này đi Bây giờ mà ai phát hiện ra mình thì ngay lập tức sẽ bị dính cái mũi tên này liền <sighs> Bây giờ phải chờ người ta tới thôi Ê. Ai đó <laughs> Tôi đây chứ Sam ai Sammy à, ừ sao mà bà, ông... bà bà bà bà đừng có lại gần tôi nha tôi không tôi không có gọi là muốn muốn muốn tấn công bà đâu tấn công sao ông còn nói vậy được nha bây giờ tôi sẽ bắt ông đưa ông cho tù để xử phạt Ê. ông tôi không ngờ tại sao ông lại dám làm vậy với Sido hả bây tôi còn chối nữa trời ơi tại sao vậy tại sao không ai tin tôi hết vậy tính ra chúng ta đã ở bên nhau đến tận 4 năm ta là hero team mà tôi làm sao có thể hãm hại Sido được mọi người phải tin tôi chứ làm sao mà tin được Nếu như bây giờ bà đã nói như vậy rồi Thì bà đừng có trách tôi nha Ông mày làm gì tôi Sao? Xin lỗi Sammy ba hai một Oh my god Trời ơi Rồi xong mấy cái mũi tên vừa đâm vào cái Sammy bốc hơi luôn bạn ơi Để lại cái kiếm luôn Trời ơi trời Ok không sao Mình lấy cái kiếm của Sam luôn để giữ an toàn Xin lỗi Sam nhiều nha Tôi xin lỗi Sam <laughs> Ok được rồi chỉ còn người cuối cùng đó chính là ca mui thôi Ai, mình phải tìm cách nào đó để ngăn chặn ca mui tiếp mới được Ai, nhưng mà bây giờ cách gì đây trời từ nãy giờ mình đã dùng quá trời cách rồi Ai, bây giờ bây giờ phải suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ có cách nào khác nữa không ta um, à đúng rồi mình có ý này à được được được được mình mình mình mình mình sẽ làm như thế này ha à, được rồi bây giờ cái bẫy để có thể bắt được ca mui thì mình nghĩ là chỉ có thể là nhà ca mui hoặc là nhà của mít dịch thôi nhưng mà nhà của ca mui hiện tại bây giờ nhìn nó hơi nhỏ bạn ơi còn nhà của mít dịch thì to hơn chắc là sẽ dễ để xây bẫy hơn ok chỉ còn một mình ca mui thôi cố lên à, sau khi mà mình đã cầm chân được mọi người rồi thì mình sẽ đi tìm hung thủ thật sự đã hãm hại siro ok thôi được rồi bây giờ mình sẽ mở cửa để mình đi vô nhà của mít dịch để xây bẫy Chào Phong à... Chị biết mà tại... Kiểu gì em cũng vào đây trốn thôi đúng không Phong Tại tại sao chị lại ở đây ờ, ờ, Ủa em em em tưởng là nhà nhà của dịch sẽ không ai phát hiện ra chứ Em nghĩ sao vậy Em nghĩ gì vậy em trai <laughs> Ê, Không xong, xong rồi. rồi Chạy thôi Ê, ê, ê. Mọi, mọi người à, à, chết rồi bây Tông giờ ơi, mình bị chặn đường rồi hết đường chạy rồi phong mà mau đầu hàng đi người anh em à, <laughs> mọi người tại sao vậy hả tại sao mọi người lại không tin tôi chứ Bây giờ cái vấn đề tên hay không không còn quan trọng nữa Phong à Tôi tới đây tôi xử ông tại vì ông dám dùng một trăm mấy con tên cắn vào đầu tôi à. Giờ à, tôi tôi tôi tôi xin lỗi mà bạn à mình nói bạn nghe bạn không những làm vậy với sammy bạn còn lấy tnt bạn cho nổ lên đầu mình à đó rồi giờ bạn phá nát những cái bên nào ở đằng kia rồi bạn thấy không ờ, à, à, tôi đâu có ý đâu bạn còn biết là dám chôn tôi nữa sao à, không ngờ đúng đó phải không cậu à, ờ, à, tôi tôi biết thằng con gián là, là để hù sim thôi à, mọi mọi mọi người à dám làm vậy với mọi người hả à, tôi thôi được rồi tôi biết đó đó chính là lỗi của tôi nhưng nhưng mà thật sự là tôi tôi chỉ muốn cầm chân mọi người lại để để để tôi tìm ra hung thủ thật sự đã hãm hại siro thôi <laughs> nhưng mà nếu như mọi người đã không tin tôi rồi thì thôi được nếu đã như vậy thì cả môi đóng cửa lại chạy chạy chạy ờ, đập đập đập mình phải đập cái cửa kính này ra để mình trốn ê ê mọi người đừng có đuổi theo tôi nữa tôi đã bảo là không phải tôi mà trời ơi con cận dám dám hại cả bui luôn trời ơi xin lỗi trời ơi không phải là tôi à trời ơi cái đó tôi dùng cả súng pháo nữa ờ, mình dùng súng pháo mình dí bạn tay lùng không ơi à, à. đừng mà đừng mà ừ thôi vậy thôi bây giờ mọi người không còn ai tin mình nữa hết á ôi chết luôn rồi bây giờ chỗ này còn bị mấy cây xương rồng chặn lại nữa chứ ôi bây giờ mình phải đập nó ra ờ, đập nó ra đập ra ôi, trời ơi đập kiểu này mất thời gian quá chạy đường này đi ôi. không có đường nào để chạy đâu bạn à không có dạ, đường nào đâu à, bây ờ. giờ ông đi tới đâu tôi đi tới đó dạ. à, à, à. mọi người à tôi nói mọi người nghe nè nếu như bây giờ mọi người vẫn dứt quyết là phải bắt được tôi á thì đừng có trách tôi nha tôi sẽ tôi sẽ tấn công mọi người đó Hòa ờ. tấn công à Mấy trên tay mình đang cầm gì không Cầm súng đó Bạn không đấy hả Ôi, bạn à. Chết Ủa, rồi Rồi cầm kiếm với bạn luôn nè à. Bây à. giờ mọi người ai cũng cầm kiếm hết Mà trong tay của mình cũng chỉ có đúng một cây kiếm thôi Mọi người thì có tính tận bốn người lận Còn một mình mình làm sao mà có thể chạy thoát được đây ờ, Bây giờ có cách nào không ta à, Xương đồng à, Được rồi ok đập ra đập ra được rồi, tôi đã có mấy cây xương rồng rồi Nhưng mà mọi người đã sai lầm khi mà mọi người đã để cho tôi lấy những cây xương rồng này Hãy xem đây, bạn chế tạo bằng xương rồng Tôi sẽ bỏ vào đây và sau đó chế tạo cho tôi một cây kiếm bằng xương rồng à, Và tiếp theo nữa Kiếm xương rồng hả? Một bộ giáp bằng xương rồng Ê, cái gì độc lạ vậy? Dạ <laughs> Hãy xem đây, mặc vô à, tôi đã có áo giáp có kiếm xương rồng ở đây rồi mọi người sẽ không làm gì được tôi đâu trời ơi không biết là xương rồng rồi mọi người ơi nhưng mà thôi. Mọi người biết cây xương rồng này làm sao đánh lại được cái cây kiếm của tụi mình hả đúng, đúng rồi hả mình to như này mà vậy thì bây giờ thử tiến lên xem nào tiến lên <laughs> tôi không sợ mọi người đâu mọi người nghĩ tôi là ai hả cai đòn cai đòn nè mày sẽ bị tôi phải tiêu diệt mày sẽ bị chứ dạ. mày sẽ bị mày sẽ bị mày sẽ bị dạ. dạ. tránh ra tất cả được rồi Bây giờ mình đã thoát ra khỏi vòng dây rồi Phải tìm ra hung thủ thật sự Đã hãm hại Siro để minh oan cho mình Ca mui chị vẫn muốn đến đây đánh với em đúng không Ca mui nè Ca mui Ca mui à. Ca mui nè Ca mui Ca mui Ca mui nè Chạy thôi chạy thôi Em thử có cái kiếm này bự nè Lấy lấy cây kiếm này cho chắc ăn Trời cái kiếm kia nhỏ quá Rồi ok Hung thủ thật sự Người đang ở đâu hả Hey sau một tiếng mình đã tìm hiểu Cuối cùng mình cũng đã biết được hung thủ chính là ai rồi các bạn ạ à. Chỉ có thể là người đó mà thôi Siro à <laughs> Anh yên tâm đi Em nhất định sẽ khiến cho hung thủ phải trả giá Tại sao hắn ta lại để cho anh <laughs> phải nằm xỉu ở đây với một cái gương mặt như thế này chứ trời ơi nhìn buồn cười quá nhưng mà em không thể nào cười được <laughs> em sẽ đi bắt hung thủ lại cho anh anh yên tâm nha ôi ôi, mọi mọi người còn à, ờ. thì em hết đường này đi rồi mọi thứ đều đầy đủ rồi em không thể làm gì được bọn chị đâu ờ, này việc của em là vào tù mọi người à mọi người bình tĩnh đi tôi tôi đã biết hung thủ là ai rồi hả cái gì hung thủ hả dạ. đúng vậy hung thủ là ai ngoài bạn các bạn không cần Ai, sau khi mà tôi giữ chân được mọi người và tôi đã tìm hiểu ra trong vòng một tiếng tôi đã phát hiện ra hung thủ chỉ có thể là người đó mà thôi hung thủ chính là hung thủ thật sự chính là ai liệu rằng ai là người đã sát hại siro và đổ tội cho phong cận mời các bạn xem tiếp tập tiếp theo